chào tất cả mọi người à, Chắc mọi người cũng rất là ngạc nhiên là Quỳnh đang đứng ở đâu mà đẹp như thế này đúng không? Đây chính là Nova World Phan Thiết Và cũng chính là nơi mà Quỳnh đã đầu tư hai căn second home như đã chia sẻ trước đây Đây là lần đầu tiên của Quỳnh đến với Nova World Phan Thiết Quỳnh cũng cảm thấy thật sự rất là chóng ngợp với nơi này Theo chân Quỳnh anh nhé động với diện mạo mới của Nova World Phan Thiết. Dù vẫn còn đang xây dựng rất là nhiều, nhưng mà phân khu Florida mà của anh đầu tư đang dần được hình thành với những dãy nhà rất là chỉn chu. Chỉ một vài bước chân thôi, Quỳnh đang có mặt tại công viên bãi biển Nơi đang có rất là nhiều những cái dịch vụ đi vào hoạt động Ví dụ như là nhà hàng, beach club hoặc là công viên giải trí Được rủ dê chơi golf nhưng thật sự thì Quỳnh đã mê luôn rồi ờ, Mới đầu chỉ theo các bạn của mình để chơi cho vui thôi Nhưng thực sự sau một thời gian thì Quỳnh cảm thấy là sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt Mỗi lần chơi golf về Quỳnh cảm thấy tinh thần rất sảng khoái và ngủ ngon hơn Cho nên mình đã quyết tâm chinh phục bộ môn này à, Chơi golf bên cạnh bờ biển với những làn gió mát và khung cảnh hùng vĩ là một trải nghiệm thật sự rất là thú vị Tại đây còn có Học viện Golf PGA Academy với đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp cho Quỳnh Anh nâng cao và hoàn thiện các kỹ năng chơi golf của mình. Do đó, để phục vụ cho những buổi chơi golf dài ngày, Quỳnh quyết định đầu tư thêm PGA Golf Villa nằm trong cụm sân golf đẳng cấp của Nova World Phan Thiết. Khu biệt thự nhà mình đầu tư đã gần như hoàn thiện phần thô bên ngoài. Có lẽ chỉ ngay năm sau thôi, Phạm Quỳnh Anh đã có thể đến đây chơi golf thường xuyên hơn rồi. Huyền rất mong sẽ được gặp thật nhiều bạn bè và khán giả của mình tại Nova World Phan Thiết nhé!